Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả anh em ơi Và lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục khui rương Móc giả tạo 4.000 nhân năm Đó anh em ơi hiện tại bây giờ thì ở trong lần này thì à, Khải mở dùm cho anh Tùng với 20 rương Móc giả tạo 4.000 Đó Giờ cất này vào rương cái Cất này rương cái rồi ok Móc giả tạo 4k Liệu lần này sẽ ra cái gì Anh em cùng hóng trong video này anh em ơi Đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi Nghe chưa Ra bờ để lấy à Ok bờ đại lý ngay chỗ ờ, lý mật sầu á, à? ok bờ núi đại lý đi anh em ờ, xem anh em ơi vừa rồi thì khải mới đi đổi thêm bịch may mắn anh em ơi đây mánh vòng tay này mánh vòng tay với lại quá tử đại tiếp tục rồi số may mắn của khải đây là định quắc số định quắc rồi không nói rồi đúng không rồi số may mắn là 6 năm là 11 rồi dưới này 25 này 25 nữa là 5 61 ờ, này 25 này 25 là 50 dưới này năm dưới này 6 là 61 61 như này là năm nữa là 66 như năm và ở lần 66 may mắn này và cũng cánh phun may mắn này ơi bắt đầu cánh may mắn này cánh này cánh này đó khui rồi nè khui anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like cho xem ủng hộ cho anh em ơi và khui một hai ba bốn năm rồi chúng ta cùng xem thử ra món đồ vậy em ơi tại chúng ta cùng xem ra món đồ gì hiện tại ở lần khui này thì hơn hai chục rương thì tương đương khoảng tầm 50 à, kim 50 kim anh em nhân lên ờ, giá ở server thì 50 kim nhân cho giá 67 giá của AD thì hiện tại là hết cái lần này hết 3 triệu 3 hết 3 triệu 3 liệu ra món gì cốt cho một ba nhân hiệu cốt hay gì rồi tiếp tục em ơi một hai ba một dây chuyền đủ biết gì bạn ôi bao tay đừng quá tiếp tục vui em ơi một chua toàn đường quốc thôi em ơi hiện tại một gia truyền biết chuyện thằng bang gia truyền gì đây không biết chuyện thằng bang hay gia truyền ở đây em ơi ba tây đường quốc <clears throat> đường hà tiếp tục lá rương tiếp tục lá rương anh em ơi anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi rồi chúng ta đã mở hơn uh, chục rương bây giờ chúng ta tiếp theo không biết do ăn ban do gì đây rồi còn năm rương chặn rương quá giờ anh em uh, tháp lâm an nè ok chúng ta qua tháp lâm an <clears throat> đồ gia chiên này ăn chiên ăn ban là ngon luôn em không biết gia chiên ăn ban hay nhung tình đây thấy nó sáng sáng em mày, thấy nó sáng sáng em ơi đồ sáng sáng này thì thực sự nếu mà nhân vật nữ này nhìn vào ba bốn gia chiên hiệp cốt bốn cái nhận hiệp cốt rồi nè nếu mà ăn ban nó đã sáng rồi nếu mà ăn ban thì cái nhận thời nhận hỏi này nó đã sáng rồi nè không ai nhận họ đâu không ai nhận họ ăn bàn biết cho ăn bàn là gì anh em ơi <laughs> anh em có xem like không biết là trên cái tần số thế giới bán ăn bàn là gì cũng không biết anh em ơi <laughs> ok bây giờ chúng ta sẽ qua bên khu vực này biết chuyện ăn bàn là gì đây anh em rồi khui một này khui anh em đợi dòng bên tay trái như nè là một nhẫn nữa à toàn nhẫn hiệp cốt này mà lần này thì với mốc 4k nhà tạo thì nó vẫn là cái rương ờ, định quốc ăn ban nhiêu tình nè định quốc ăn ban nhiêu tình mà nó vẫn có hiệp cốt luôn ảo thiệt sự luôn nè ảo thiệt sự luôn nè Đồ, nhắn Newton, nhắn Newton Đúng rồi, hên xui mà Nam Một gia chiền nữa Đồ, <laughs> Không phải gia ăn ba hay gì đây Gia chiền nữa nè Đủ xanh Một nhắn Newton nữa Đồ xanh toàn nhắn Newton qua vậy một nhẫn hiệp cốt một nhẫn nhu tình đâu tính ra đấm một bao tay đỉnh quất này lấy thêm nè đây giờ thành đô bốn rừng cuối này em ơi khả chưa khui là món gì nha anh em qua chỗ ông ờ, Thiếu Lâm ờ, chủ trì ờ, xin vài món ông ban em thiệt sự ông ban rất là khó luôn em ơi Đâu có nói thì mở hàng ngàn rương thì mới ra được một rương đâu. rồi chúng ta mở tiếp bốn rương cuối cùng và tây đường quốc thì thu được hơn một kim một triệu thôi nè vẫn lỗ nếu ra cái bao đang bằng cái đền quốc nó như thế nào không biết tiếp tục giao nhu, nhu tình nữa nè tiếp tục giao nhu tình nữa vãi lên một áo gì đây ôi một áo đường quốc ngon ôi <laughs> ngon ngon ngon rồi ngon ngon Ủa, anh em có thấy với ăn ban nào anh em không biết không biết. Ủa, nó không không thông báo thế giới hả à? không không không ấy da mà ra ra là cơ hội ăn ban nè nè anh với em vừa rồi tính đúng không anh em hai chục rương là tương đương anh tùng bỏ ra hết 3 triệu tư mà thu lại một bao tay định quất bèo lắm được một triệu này Ngọc bội nhiệt tình bèo lắm được một triệu nữa được hai triệu đó Giờ áo định quất như thế nào đây Anh quất 50 anh Tùng em nói cái ra Ngọc bội nhiệt tình Rồi bốn cái dây ăn ban nữa đây anh em Đó Rồi khui Ngọc bội hiệp cốt của tôi đâu bốn dây ăn ban đầu Rồi mình khui, khui cái đáng giá nhất là ăn ban đây nè Thôi thôi giờ mình áo áo được quất này Áo được quất 50 nè 50 anh em ơi 47 ok về bờ bảy được được được được bảy về bờ bảy là 48 đó anh đẹp được rồi không lỗ nha anh Tùng ơi em em mong sao không lỗ được em sợ lỗ thôi không lỗ nha áo này bèo lắm hơn triệu nè đó rồi khui cái bao tay bao tay cũng đẹp đẹp ngay cũng hơn triệu nữa rồi ôi trời ôi trời ơi. Quá, anh ơi thôi xong thôi xong không khắc cực phẩm được, được nữa anh Tùng nó dạ dạ lại được nữa một tay 50 năm ơi Anh em biết sao không Cái quan trọng là nó cái mốc 50 năm Chứ 4948 vứt Cũng như 40 thôi Đó Trời ơi rồi, quá đẹp luôn em ơi, biết ăn bàn cái gì em ơi. Đồ kiểu này ngon dữ ta. Rồi rồi rồi rồi, anh anh Tùng vô bờ. Vô bờ nữa anh em. Những món này món hiếm server, nhiều anh em bảo khải nói này ngáo này nọ thực sự anh em cứ vào server S8 Phật Sơn ký sử trang chủ game công thành chiến sư.net. Anh em vào server xem thử được bao nhiêu người mang đủ xác định quốc anh em đó nhiều khi bao tay này mà thiệt tự là không khác cái bao tay cực phẩm và đỡ sở hữu một bao tay cực phẩm là nằm giá phải hơn 4 đến 5 triệu có thể là 6 triệu một bao tay thì bao tay này bèo lắm được nửa giá đó ngon hay hay hay kiến ngọc bội 25 cái nữa về bờ ai 25 anh em ơi 25 ui sao dạ. yeah. rồi bán một tiếng luôn mà tiếng mua nhiều bán nhanh lên trên la luôn tùng ơi ủa anh nói em xài vô tình chứ <laughs> à, đâu đâu đâu đúng rồi em xài vô tình làm gì rồi à, tiếp theo bốn giây ăn ban em à bốn giây ăn ban em ơi ăn ban đồ nó sáng là em ghiền lắm luôn em thiệt sự là lúc nãy mà mấy cái nhẫn này mà nó sáng á là thiệt sự em ăn ăn ban nhẫn ăn ban mà thực sự nó không sáng rồi một cái cái, cái ăn ban làm chậm 37 đó ăn ban làm chậm 37 mươi <laughs> ăn Bang làm chậm một, đó đâu hai ăn Bang đây mày. ăn Bang cái nó húp luôn ăn Bang làm chậm 39 đâu chín, à, chết, chết chết chết chết ăn ban ăn ban làm chậm 40 ăn ngay. đó lấy hai vòng rồi đó đó ăn Bang làm chậm ba 31 anh em ơi thực sự là à, thu được ba món chung là cũng ngăn đỡ nó bán ra chứ cũng hòa vốn nè không lộ mấy hơn hơn vào tay 50 về bờ em mày ngọc bòi min đâu đâu thì ngọc bòi này 25 là về về cũng được hơn 2 triệu rồi bọn này min quá liên hệ với lại liên hệ với ngọc à, bòi của ờ, cậu ba à được một cái ngọc à, một cái nhu tình 24 <laughs> có có cộng không cộng ờ, cộng máu hay trừ máu rồi cộng uh, ờ, 40 à. mươi bốn mươi bốn mươi của em rồi em ok Còn tiếp theo tiếp theo 26 40 40 191 rồi tổn ra, Ok anh em ơi Hiện tại thì à, được một dây chuyền Newton Đó 40 Doraemon xin hả? Cho đi chứ đỡ làm gì đâu Có một cái 40 mà cả anh Ờ cái một cái 40 anh ơi Ok Rồi em ơi nhanh luôn Qua giùm anh Thanh Đô bắn ngựa Dây chuyền đẹp ấy Khải cũng định xài mà thôi đỡ em xài đi Lực cao luôn Anh có cái 40 mà 40 mà sinh lực trăm ba mấy Không sao <laughs> đó tính ra thì à, với 20 rương thì tương đương hai kim năm thì hết 50 kim. 50 kim mà đỡ mà bán lại thì cũng hơn hơn không lỗ nè, không lỗ được. Không lỗ được nè. đồ bao tay này phải rao tiếp tục bao tay này mới được, giữ áo này luôn. Anh Tùng cái cái, cái áo Gami nó sinh lực như anh Tùng ơi, thay qua áo này cũng ngon này. Sinh lực 166. 66. Ừ. À. Bằng nhau em ạ. Bằng nhau ok. Rồi, có thêm cái áo này thì đủ xét hiệp đủ thêm một set định định quốc nữa rồi hiểu hiểu vấn đề à ok đó, cho thằng em trong bang xài nè vỏ đàn đúng không vỏ đàn xài đó đẹp vậy chân lực cao mở ra áo bao nhiêu thế à, 48 áo áo ba triệu áo ba triệu hàng độc mà anh xem vừa làm gì có đâu anh em thực sự luôn trả giá được bán đó mình cầm đồ là mình không có ngại anh em Đâu, bao tay này cũng về bờ luôn em ơi Quá đẹp Cái của anh quá chín À cái anh 40 à. Cái giá trị anh 40 Đây, sẽ đồ anh đây 48 Mực cá được vào việc Hạch bán cả set 12 triệu Có cả set luôn nha anh em À 48 mà không ngon người nam Nó 46 workshop Đạt 47 mà 46 shop ra bốn sáu shop luôn em cho anh lệ người biết chơi là người ta sẽ biết đó server này giá cả đây cho anh em xem xét hiệp cốt rồi rồi anh anh sau video này anh Nam có muốn về bờ cái, cái set hiệp cốt mắt hộp không ra luôn cho anh lệ luôn anh Tùng ngồi đó đây ngọc bội à xếp cốt mắt luôn à. thì đã nói đưa anh set mắt luôn nhưng ngọc bội làm gì bán bán cả set luôn nhưng ngọc bội anh đi tìm anh xin lại á nè nguyên set mắt này tính ra là bán ngọc bội thôi còn mấy cái này cho mà anh đó ừ. bốn cho áo này thiệt sự con hai kim cũng tương đối như cho luôn rồi cái áo rồi như áo cho luôn đó chủ yếu bắn nhật bò đều đủ xét rồi chứ đó nè trời ơi bội bao nhiêu nói với anh tùng này em nói đó được thì lấy con chịu mấy quá rẻ đủ xét chạy đỡ cho anh em lên đồ mạnh chứ giờ đồ giữ nhiều cũng vậy bán lần cho anh em xài nói chung bán trong bàn mà có giá đó còn bán ra ngoài không có giá mà hiểu nghị này nọ đâu nè anh em hiểu rồi hiểu ý tùng rồi hiểu ý khải rồi Bác đang ngồi nơi khác Bác đang ngồi ai bán giá rẻ làm gì Rồi ai đang chơi nhu tình thì lát cái nhẫn 24 này nè Thiệt sự là quá đẹp nè mày, ơi Áo 48 đủ set luôn Đây <clears throat> rồi sao mà ghi cho anh em xem